các bạn Hôm nay mình sẽ review về phần ngữ pháp căn bản của à, tiếng Anh à, học sinh phổ thông dựa theo tài liệu à, lớp khoa do giáo viên Phan Thị Bảy biên soạn à, đây là tài liệu đó mình học ở lớp tiếng Anh lớp 82 tuần tiên học bạn đầu tiên là về hình thức động từ thì trong đây nó có ngữ phần thứ nhất là simple present là hiện tại đơn hiện tại đơn cách dùng là để diễn tả một sự thật à, một thói quen là habitual action và trù là một hành động có lặp đi lặp lại điều à, nhận biết là trong câu có các trạng từ như là always often usually sometimes hoặc là một thời gian biểu timetable example the sun rises in the in the east à, cấu trúc ngữ pháp của nó là I, we, you, they cộng cho infinity không có true hoặc là HG x cộng infinity thêm S hoặc ES về cách thêm ES thì ờ, mình tham khảo thêm trong chuyên mục khác rồi là sao những ờ, danh từ là sao những ờ, động từ mà có tận cùng bằng C C S H S H nha các bạn Example Peter comes to class on time every day câu này có trạng từ every day là chỉ thời gian là đi lặp lại một cái timetable thì uh, mình sẽ dùng simple present I always stay at home on Sunday on Sunday là cạn từ chỉ thời gian thời gian chính xác và câu này chỉ một thói quen uh, habitual actions cho nên mình sẽ dùng simple present còn câu đầu là chỉ một sự thật true the sun rises in the east simple present hình thức động từ thứ hai đó là present continuous hiện tại tiếp diễn có cái biện pháp là I am hoặc we you they are hoặc we she it is và cộng cho infinity và thêm in tức là verb in tác dụng của thì à, present continuous này là để diễn tả một hành động chưa chấm dứt ở hiện tại thường trong câu của tiếng nào example the pupils are waiting for us now học sinh đang chờ chúng tôi bây giờ tức là hiện tại bây giờ hiện tại ngay bây giờ là học sinh đang chờ Who is knocking at the door? Ai đang gõ cửa? Tức là vào thời điểm đó thì ai câu hỏi đặt ra là ai đang gõ cửa? We are learning English. Chúng tôi đang học tiếng Anh. Các bạn chú ý những động từ sau đây không chia theo hiện tại tiếp diễn. Look, you, see, thấy, hear, nghe, smell, ngửi, notice, chú ý, recognize, nhận biết, seem, dường như, appear, dường như, want, desire, muốn khao khát refuse từ chối forgive tha thứ wish hào ước care quan tâm hate ghét adore like thích dislike không thích realize nhận biết understand hiểu know biết nhiên có nghĩa là suppose cho rằng believe in expect mong chờ remember nhớ lấy recollect tái thu thập forget quên đi recall nhớ tin tưởng món thì để để tâm bởi vì những động từ này là diễn tả cái uh, cảm xúc cái uh, tâm trạng cái uh, ý chí mong muốn cái nhận thức hiểu biết cho nên nó không thể chia ở hiện tại tiết diện chỉ có thể chia ở hiện tại đơn hoặc là tương lai đơn hoặc là quá khứ đơn hiện tại tiết diễn chỉ dành cho những hành động đang xảy ra mà thôi và hình thức động từ thứ ba đó là simple past quá khứ đơn cấu trúc sắc structure plus infinity and ed đối với động từ có quy tắc đối với động từ bất quy tắc thì à, ta sẽ tra bản động từ bất quy tắc ở cuối video cách dùng thì quá khứ đơn này là để diễn tả một hành động xảy ra ở thời điểm xác định trong quá khứ và thường trong câu có chữ alone cách đây last lần cuối vừa qua yesterday ngày hôm qua example Mr. Ba visited me last night ông ba đã thăm tôi tối qua tức là hành động ông ba thân tôi là xảy ra vào tối hôm qua rồi This is Hương Ross This House Two Years Ago Cô Hương đã mang đến căn nhà này cách đây 2 năm À không, cô Hương đã mua căn nhà này cách đây 2 năm Tức là cách đây 2 năm cô Hương đã mua rồi Hình thức động từ thứ tư là past continuous Quá khứ tiếp diễn Cấu trúc I, he, she, it, was Hoặc là we, you, they, were Cộng cho infinity, tên in Cách dùng à, thì này là để diễn tả một hành động đang xảy ra ở thời điểm xác định trong quá khứ ví dụ we were studying English at 7 o'clock last night tôi đang học tiếng Anh vào 7 giờ tối hôm qua tức là 7 giờ tối hôm qua là thời điểm xác định trong quá khứ vì tôi đang học tiếng Anh lúc đó thì mình dùng past continuous là quá khứ tiếp diễn được để diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có hành động khác xảy đến đây thường là câu có hai cụm chủ vị từng nối là when or why example when I was coming home anh Max khi tôi đang về nhà thì tôi gặp anh ta là đang xảy ra hành động tôi đang về nhà thì bất chợt hành động khác là tôi gặp anh ta xảy ra the accident happened while I was riding the car tai nạn xảy ra trong khi tôi đang lái xe hơi tôi đang lái là hành động đang xảy ra không quá thứ thì hành động khác các em là tai nạn xảy ra hình thức động từ thứ năm là present perfect là quá khứ lưu lại tức là quá khứ diễn ra quá khứ rồi mà vẫn còn lưu lại đến hiện tại cấu trúc I, we, you, they cộng cho have hoặc là he, she, it cộng cho has và cộng cho past participle quá khứ không thực cách dùng thì uh, present perfect là để diễn tả một hành động đã bắt đầu ở quá khứ và vẫn còn tiếp tục đến hiện tại có thể for, since, so far example we have studied English since 1986 chúng tôi đã học tiếng Anh từ năm 1986 tức là hành động đã học tiếng Anh diễn ra từ năm 1986 mà vẫn còn à, tiếp tục đến bây giờ chưa chấm dứt nha các bạn và để diễn tả hành động đã xảy ra ở quá khứ mà thời điểm không được xác định rõ tức là trong quá khứ mà không biết rõ thời điểm nào example I have never heard that story before tôi chưa bao giờ nghe về câu chuyện đó trước đây hoặc là để diễn tả hành động xảy ra ở một thời điểm thời gian gần sát hiện tại trong câu trên có các chữ như là recently gần đây already vừa mới lately just vừa qua example she already read read this book của anh vừa mới đọc cuốn sách này rồi là nó vừa mới xảy ra đây hiện tại không còn nữa nhưng mà nó xảy ra xét hiện tại thì mình dùng uh, present perfect luôn hình thức động từ thứ sáu là present perfect continuous quá khứ lưu lại tiếp diễn là ở ờ, xảy ra quá khứ lưu lại hiện tại mà nó tiếp diễn tiếp diễn diễn ra tiếp diễn liên tục đó cấu trúc hai quý you đây cộng hai he she it cộng hai steam và cộng cho infinity m cách dùng như thì Heisenberg ép nguyên sạc nhưng bản chất hành động có tính liên tục kéo dài kéo dài thường là động từ wait for lấy try watch để chờ chơi nè thử nè xem nè example she been writing letters all morning cô ấy ờ, uh, cô ấy đã viết những bức thư suốt buổi sáng là viết liên tục luôn suốt buổi sáng luôn how long have you been learning English. Là bạn đã học tiếng Anh bao lâu rồi? Là đã học bao lâu rồi? Việc học bạn nó liên tục đó, tiếng Anh. Thì động từ thứ bảy là past perfect, tiền quá khứ. Cấu trúc subject ha, past participle. Cách dùng để diễn tả hành động sẽ ra ở quá khứ trước một hành động khác hoặc một thời điểm ở quá khứ hay diễn tả ước muốn ờ, và giả thiết quá khứ thường là trong câu có chữ after, before và ít loại ba, ít loại ba, which by the time example they had started by the time I arrived họ đã bắt đầu trước khi tôi đến <clears throat> ngay trước khi tôi đến if John had read the message he would have replied nếu như mà John đã đọc thông điệp à, đọc tin nhắn thì anh ấy sẽ à, đã sẽ trả lời rồi theo câu điều kiện ít loại 3 tức là giả sử một cái hành động không có thật trong quá khứ tức là John đã không đọc tin nhắn nhưng mà mình giả sử là John đã đọc tin nhắn dùng password text và hình thức động từ thứ 8 là simple future tương lai được I wish cộng chữ shall you he she it can cộng chữ will then infinity không có chuột cách dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai một lời hứa một quyết định trong tương lai example I shall give you money tôi sẽ đưa tiền cho bạn vào ngày mai thường trong câu sẽ có chữ next hoặc tomorrow à, chú ý là be going to cũng dùng để chỉ một hành động hay một ý định làm việc gì đó trong tương lai mà là tương lai gần example Alice is going to study Russian next week là Alice sẽ sắp sửa học tiếng Nga tuần, sau hình thức động từ hướng chính là future perfect tiền tương lai hay là gọi là tương lai hoàn thành cấu trúc I, we cộng từ shall you, he, she, it đây cộng từ will và thêm have past participle cách dùng để diễn tả một hành động sẽ hoàn thành trong tương lai trước một hành động khác hoặc là trước một thời điểm tương lai example when you come back the new library will have been linked, will have been finished khi bạn quay trở về thì thư viện mới sẽ được hoàn thành đây là tiền tương lai xảy ra trước hành động khác trong tương lai khi bạn quay trở về là hành động trong tương lai là bạn sẽ quay trở về nhưng mà mình mượn cái hành động đó để diễn tả hành động xảy ra trước nó cũng ở trong tương lai là thương lượng mới sẽ được hoàn thành by next month we shall have studied English for seven years vào đến tháng sau thì chúng ta sẽ học tiếng Anh được 7 năm rồi là vào à, tháng sau làm hành động rest à, là một sẽ là trước một thời điểm ờ, tương lai là vào tháng sau trước tháng sau và trước tháng sau hình thức thứ 10 là past strategy quá khứ hoàn thái cách hay còn gọi là thì uh, ờ, giả định của hiện tại subject were hoặc subject simple past nếu kết không phải là to be cách dùng là để diễn tả một ước muốn trong hiện tại hoặc tương lai một ước muốn trong hiện tại hoặc tương lai và một giả thiết thường là câu ít câu điều kiện ít hai loại hai hoặc là wish example I wish I were a doctor tôi ước gì tôi là một bác sĩ nhưng mà hiện tại tôi không phải là bác sĩ đây là cái câu ờ, giả thiết cho hiện tại quá khứ bằng thái cách cái dụng thứ hai là giả thiết hiện tại hay tương lai là example he missed the first if he didn't miss it he would be on time anh ấy đã bỏ lỡ cái xe nếu như lấy ở không lỏng nó thì anh ta sẽ đúng rồi hình thức thứ 11 future in the past tương lai trong quá khứ I, V, cộng suốt hoặc là U, Hi, She, X, T, cộng U tổng cho infinity không có trường cách dùng là diễn tả một hành động được xem là tương lai đối với một thời điểm nào đó trong quá khứ hoặc là trong uh, reported speech là uh, phát ngôn được từ cực là trong câu thường có chữ chú C, chú sao nếu động từ chính hiện tại thì à, mình giữ nguyên còn nếu thì khác thì mình nếu khác với động từ thì với động từ cũ thì mình giảm xuống một bậc nếu thì khác thì giảm động từ cũ xuống một bậc example he told me that he would meet with me soon anh ta đã nói tôi rằng anh ta sẽ gặp tôi sớm hơn đây là diễn cảm mà làm được xem là tương lai đối với một kỳ thời điểm nào đó trong quá khứ mình dùng future in the past tương lai trong quá khứ thì trong ý đã thì quốc mid mission câu này cũng là hình thức report speech if I were in London I would visit him nếu như mà tôi đã ở London thì tôi sẽ thăm anh ta là hiện tại tôi không ở London giả sử bằng cái cách tôi ở London tôi sẽ gặp anh ta chú ý suốt được dùng với chủ từ ở tất cả các ngôi để diễn tả một bổn phận hoặc một lời khuyên Example, you should obey your parents. Bạn nên tuân theo lời bố mẹ bạn. Dùng với chủ từ tất cả các ngôi. Ngôi nào cũng được. I, we, you, he, she, it đây. Để những cái bổn phẩm hoặc một lời Mình khuyên khuyên với người bạn nên tuân theo lời bố mẹ. Và nhớ trong đôi report speech mình phải đổi trạng từ thời gian, nơi chốn. Nó có time, nó có place. Đến uh, đổi sang cái uh, thời điểm phù hợp ví dụ như là trước cháy master.